Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. À, thời gian gần đây, đặc biệt là từ giữa năm 2022 đến cuối năm 2022 thì các cái thông tin liên quan đến gọi là biến động kinh tế vĩ mô thế giới ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý nhà đầu tư ở Việt Nam. À, và nó cũng tác động rất nhiều đến cái nền kinh tế của chúng ta. Thì à, như là vấn đề lãi suất của chúng ta cũng đang tăng này, rồi vấn đề tỷ giá của Việt Nam đồng này cũng đã bị giảm giá so với USD ngược lại lại bị tăng giá so với những cái đồng tiền yếu khác như yên Nhật, như là euro, như là um, nhân dân tệ của Trung Quốc. Vậy thì uh, top những năm cái loại cổ phiếu cần phải tránh khi lãi suất tăng uh, Việt Nam biến động là những loại cổ phiếu nào? Thì uh, xin mời quý vị sẽ cùng với uh, tôi chúng ta sẽ cùng đánh giá. Trước tiên là về lãi suất đúng không ạ? thì ở đây có cái lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm à, đến ngày 19 tháng 9 năm 2022 số liệu cập nhật là như vậy thì à, lãi suất tại ngày 19 tháng 9 năm 2022 là 3,896% đó và lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm vì sao tôi lại lấy cái lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm bởi vì cái này về cơ bản nó phản ánh à, nói chung là phản ánh sát nhất về cái sự biến động liên quan đến uh, vấn đề cái lãi suất và nó cũng liên quan rất nhiều các cái vấn đề khác ví dụ liên quan đến nợ chính phủ liên quan đến uh, đầu tư công vân vân đúng không ạ thì cái lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm thì đã lên đến mức gần 39 3,9% đúng không ạ như ở đây là 3,896% nó lên sau khi nó tạo đáy vào cuối năm 2021 với một cái mức lãi suất thấp kỷ lục là đâu đó 2%. Và như chúng ta có thể thấy thì cái mức 3,896% này nó tương đương với cuối năm 2019 và nó gần bằng với cái giai đoạn trước dịch 2017 đến 2020 đúng không ạ? Thì trung bình 2017 đến 2020 nó khoảng 5% thì bây giờ là sấp, sấp xỉ là 3,9%, tức là nó còn thấp hơn khoảng 1,1%. Đó. Rồi là lãi suất huy động ngân hàng ở trên thị trường Việt Nam thì cũng tăng trung bình khoảng 0,7% từ đầu năm đến nay và chúng tôi cho rằng nó dự kiến nó có thể tăng tiếp từ 0,5 đến 1%. Khi đó nó sẽ tiệm cận với một cái mức gọi là mức trước dịch. Ví dụ mức trước dịch cái lợi suất huy động một năm đâu đó nó quanh khoảng độ 7%. Thì hiện nay lãi suất huy động một năm thì trung bình nó khoảng độ 5,8 đến 6 đến 6%. Như vậy nếu nó tăng 0,5 đến 1% nữa thì nó mới trở lại một cái mức gọi là mức bình thường trước dịch, mức mức bình thường mới và nó cũng không phải là một cái mức gì đó quá khủng khiếp như các cái nước như ở châu Âu hay ở Mỹ do cái nền lạm phát của chúng ta tương đối thấp và cái cung tiền của chúng ta không quá nhiều trong những cái giai đoạn vừa qua. Bởi vậy cho nên lãi suất nó có tăng nhưng mà về cái mức gọi là bình thường mới chứ không phải là tăng lên một cái mức quá cao. Thì đấy là về cái lãi suất là như vậy. Tiếp theo về cái tỷ giá thì trước tiên chúng ta sẽ xem bao quát về cái tỷ giá của USD so với các cái rổ tiền tệ so với tất cả các cái đồng tiền tệ thì cái chỉ số DXY chính là cái chỉ số đồng đô la Mỹ sức mạnh của đồng đô la Mỹ thì nó đã bật mạnh từ cuối năm 2021 cuối 2021 với cái mức khoảng độ 91 91 thì hiện nay là 109.75 đó dạ, thì cái mức này nó là một cái mức cao tương đương với khoảng năm 2002 tức là nó là một cái mức cao nhất trong 20 năm qua 20 năm qua thì cái đồng đô la nó mạnh lên thì nó lại gây cái sự nguy hại rất nhiều cho nền kinh tế thế giới chứ không phải là được lợi bởi vì sao nó sẽ về cơ bản đồng đô la mạnh nó sẽ khiến cho khiến cho người ta yêu thích cái đồng đô la hơn khi đó người ta sẽ bán hết các cái đồng ngoại tệ khác để chuyển về đô la và đầu tư ở Mỹ đầu tư ở Mỹ từ đó khiến cho các cái nền kinh tế khác bị điêu đứng rất là nhiều rồi tiếp theo là cái điều này như đã nói nó cho thấy cái đồng USD đã tăng giá rất mạnh so với dụng tiền tệ đúng không ạ nó cao hơn mức mốc 100% 100 rất nhiều và Việt Nam đồng của chúng ta thì tính từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 19 tháng 9 năm 2022 là đã mất giá khoảng 3,8% tức là từ mức khoảng độ 22.850 đồng lên khoảng 30 23.660 đồng. Đó, thì như vậy là mức mất khoảng 3,8%. Thì mức mất 3,8% này thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình mất khoảng độ đâu đó khoảng độ 18% của các cái đồng tiền khác. À, về tỷ giá Việt Nam đồng đấy thì chúng ta có thể thấy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 là 2 là 2.855 đồng. Đó và hiện nay ngày 19 tháng uh, 9 năm 2022 là khoảng 23.660 đồng. Đó, thì nó mất khoảng 3,8%. 3,8%. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng thứ nhất là cái vấn đề lãi suất trên toàn cầu đang tăng rất mạnh ở Việt Nam cũng kéo theo đó là có tăng có tăng và thứ hai là vấn đề tỷ giá là đồng đô la tăng giá rất mạnh so với phần còn lại của thế giới thì Việt Nam đồng thì cũng không nằm ngoài cái ảnh hưởng đó cũng bị mất giá nhưng mà mất giá nhẹ hơn khoảng 3,8% nhưng đồng thời như vậy là Việt Nam của đồng cũng tăng giá rất nhiều so với các đồng tiền như là như là yên Nhật hay là thậm chí so với bạc Thái hay so với uh, đồng nhân dân tệ hay so với euro chẳng hạn chúng ta tăng giá rất mạnh rất mạnh vậy thì câu hỏi đặt ra là cái lãi suất là tăng ở mức như vậy có thể tăng thêm khoảng độ 0,5 đến 1%, thậm chí có những trường hợp có thể tăng 1,5 đến 2%. Đấy là trường hợp thôi ạ. Còn trung bình thì chúng tôi cho rằng mức tăng khoảng 0,5 đến 1% là một mức tăng hợp lý. Và năm loại cổ phiếu mà nên tránh khi mà có những cái rủi ro biến động như vậy là gì? Đầu tiên chúng tôi cho rằng đó là những cổ phiếu tỷ lệ chi phí lãi vay so với lợi nhuận trước thuế lớn rất nhiều các anh chị cứ cho rằng là cái công ty cứ nợ vay nhiều là phải tránh đã thì điều này cũng tương đối hợp lý tuy vậy có một số công ty hay là cũng khá nhiều công ty lớn đấy họ có thể lệ vay cũng hơi cao thật nhưng nhưng cái chi phí lãi vay của họ rất thấp so với cái lợi nhuận của họ bởi vì họ sử dụng cái vốn rất hiệu quả sinh lời rất cao thế thành ra cái lãi suất có tăng thêm khoảng một điểm phần trăm đi chăng nữa thì cũng không vấn đề gì đối với những doanh nghiệp này thứ hai là có rất nhiều các doanh nghiệp thì họ cũng vay với cái lãi suất ngắn hạn kỳ hạn rất ngắn thì do đó những cái kỳ hạn ngắn ngắn chẳng hạn thì thường cái ảnh hưởng về cái lãi suất nó lại không lớn bằng các cái kỳ hạn dài thì do đó cái chi phí tài chính của họ có thể tăng nhưng mà so với kết quả chung cũng không đáng kể bởi vậy cho nên chúng tôi mới đưa ra là cái tỷ lệ chi phí lãi vay so với lợi nhuận trước thế lớn và vì sao lại thế thì ở trên sàn chứng khoán thì có một loạt các cái công doanh nghiệp có chi phí lãi vay so với lợi nhuận trước thuế là rất cao. À, ví dụ bình thường là một doanh nghiệp là vay với lãi suất 8% chẳng hạn. Nếu có tăng lên 10% thì khiến cái chi phí lãi vay tăng thêm 1 phần tư tức là tăng thêm từ 2 2% thêm từ 8 lên 10 đúng không ạ? Thì khi đó nó sẽ làm cái lợi nhuận trước thuế cũng giảm tương ứng như vậy giảm 1 phần 4 tức là giảm 25% đối với những cái doanh nghiệp mà có cái chi phí lãi vay nó tương đương với cái lợi nhuận trước thuế. Còn nếu ví dụ chi phí lãi vay chỉ bằng 1 phần 10 lợi nhuận trước thuế thôi chẳng hạn thì chi phí lãi vay tăng thêm 25% tức là tăng thêm 1 phần 4 nữa thì nó cũng không làm giảm lợi nhuận một đáng kể đâu ạ. Thế do đó là phải căn cứ vào cái tỷ lệ này thì nó mới hợp lý. Hợp lý. Anh chị lưu ý nhé. Cái doanh nghiệp nào có chi phí lãi vay lớn so với việc nhìn cái lợi nhuận trước thuế thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Bởi ví dụ chi phí lãi vay nó tăng gấp đôi mà lại lợi nhuận trước thuế chỉ bằng lãi vay thôi thì tức là về không đấy ví dụ là như thế trong những cái trường hợp rất rất xấu đúng không ạ thì chúng ta lưu ý một điều như thế tiếp theo thứ hai là cái tỷ lệ nợ vay vừa lớn tức là nợ vay trên vốn chủ sở hữu trên khoảng 70% là lớn và cái ROE lại thấp đó thì ROE là cái tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu nếu mà ROE nó mày thấp hơn cái lãi suất huy động chẳng hạn lãi suất vay thì tức là người ta làm ra sinh lời dưới cái giá vốn huy động tức là làm ra sinh lời còn thấp hơn cả cái cái chi phí về bỏ ra đi vay đúng không ạ thì đối với những doanh nghiệp này sẽ bị ảnh hưởng cực nặng nếu mà cái cái lãi vay nó tăng tức là nó lại còn khoét sâu hơn nữa vào cái hiệu quả và cái lợi nhuận của doanh nghiệp từ đó có thể làm lợi nhuận doanh nghiệp suy giảm thậm chí âm thậm chí âm cho nên rất nguy hiểm thì quý vị phải lưu ý này nên tránh những cái cổ phiếu có ROE thấp và có tỷ lệ nợ vay tương đối cao. Và thứ ba là doanh nghiệp nhập khẩu bằng đồng USD. Như chúng ta đã biết thì USD tăng giá 3,8% so với Việt Nam đồng. Thế do đó là các doanh nghiệp nhập khẩu bằng đồng USD chẳng hạn thì về cơ bản họ phải tăng mất cái số lượng thêm khá nhiều tiền. Đúng không ạ? Để có thể nhập được hàng. Đó, và đây cũng là một cái hình thức gọi là nhập khẩu lạm phát đây này, nhập khẩu lạm phát đây này đó thì quý vị có thể à, thấy là như vậy thì những doanh nghiệp ý thì thì sẽ bị thiệt hại tuy nhiên thì ờ, trao đổi với quý vị như này không phải là những doanh nghiệp này từ đầu năm đến nay là nó mất 3,8% đâu bởi vì đầu năm mất tỷ giá ít hơn thì nó mất ít hơn bây giờ mất tỷ giá nhiều hơn thì nó mất nhiều hơn đúng không ạ chúng ta cần phải tính toán kỹ chứ không phải nhìn thấy là Việt Nam đồng mất 3,8% là cứ quy kết cho họ là toàn bộ cái cái cái cái giá vốn tăng 3,8% là không phải bởi vì đầu năm có thể nó không mất tỷ giá thì họ không bị đội vốn thì họ bị đội ở cái khoản mà mất thêm 3,8% ở giai đoạn quý 3 này thôi chẳng hạn ví dụ thế chúng ta hãy tính toán và đánh giá một cách cẩn thận tiếp theo là đối tượng doanh nghiệp xuất khẩu bằng các cái đồng ngoại tệ yếu ví dụ như là các cái đối có cũng có đa phần các doanh nghiệp ở Việt Nam xuất khẩu thì họ quy ra đô hết tuy nhiên thì cũng có một nhóm doanh nghiệp nhất định thì khi xuất khẩu họ lấy bằng nhân dân tệ họ lấy bằng yên Nhật ký hợp đồng trước Thế khi Yên Nhật mất đến 17-18% so với đô la chẳng hạn thì tương ứng mới mất so với Việt Nam đồng hôm trước chúng tôi tính toán khoảng 11-12%. Thì như vậy là ngay lập tức thậm chí doanh nghiệp ấy còn lỗ cơ. Còn lỗ cơ chứ không phải là giảm lãi đâu. Thế thành ra chúng ta phải lưu ý đối với những doanh nghiệp xuất khẩu đó là xuất khẩu bằng đồng gì? Nếu bằng đồng USD thì họ được hưởng lợi. Hưởng lợi do đồng USD tăng giá đổi ra được nhiều Việt Nam đồng nhưng ngược lại nếu họ xuất khẩu bằng các cái đồng như yên euro hay là đồng uh, nhân dân tệ chẳng hạn thì chúng ta hãy cẩn thận và hãy đánh giá kỹ và tốt nhất chúng ta nên tránh xa những cái doanh nghiệp như thế và cuối cùng đó là hãy tránh xa những doanh nghiệp có vay nợ lớn bằng đồng USD lớn nhé còn nếu mà họ vay nợ với tỷ lệ rất rất nhỏ chẳng hạn thì cũng không vấn đề gì bởi vì từ đầu năm 2022 đến nay thì USD đã tăng giá 3,8% thì hiển nhiên tổng khoản nợ họ sẽ bị tăng 3,8%. Ví dụ một doanh nghiệp là vay 500 triệu đô thì họ sẽ lỗ khoảng 19 19 triệu đô. 19 triệu đô tương đương với 445 tỷ. Vậy hiện nay ở trên sàn thì cũng có khá nhiều doanh nghiệp vay bằng đô la, thậm chí có doanh nghiệp vay khoảng gần 1 tỷ đô. Đúng không? Thì quý vị hãy chú ý những cái vấn đề như thế này. Như thế này. Thì đây là năm cái loại cổ phiếu mà nên tránh trong cái điều kiện lãi suất thấp, à, lãi suất tăng và tỷ giá Việt Nam đồng biến động rất mạnh. Thì chúc quý vị có những cái kiến thức à, hữu ích trong cái việc ra quyết định đầu tư của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những lần sau.